chào tất cả anh em bên sân tài xỉu chúng tôi tiếp tục quay lại với anh em bằng cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 và cũng là cái bộ đồ chơi độc quyền của bên tôi sẽ giúp cho tất cả anh em đi lắc tay cái luôn đạt được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác từ 7 đến 80 phần trăm anh em nhé cái bộ đồ chơi này anh em chỉ cần là sử dụng cái kỹ năng lắc hột tài xỉu là anh em sẽ nắm được cái phần thắng ở trong tay rồi thì cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp này bên tôi đặt tên là một tài xỉu hay đó tại vì sao mà bên tôi lại đặt tên là một tài xỉu hay thì anh em hãy xem hết cái clip này thì anh em sẽ biết được cái thứ nhất là cái độ hiệu quả của nó mang lại cho anh em cái thứ hai là cái cách nắp một tài xỉu thì đây cũng là cái cách chơi tài xỉu bịp luôn thắng dành cho tất cả anh em đi lắc tay cái và cái bộ đồ chơi này hoàn toàn là không có tam tích anh em nhé thì uh, ngay sau đây tôi sẽ thử luôn cho anh em về cái độ tăng tích của nó thứ nhất là anh em thử, thử nước muối này anh em nước muối tôi bao cho anh em là nổi luôn đó nổi luôn anh em nhé rất hiệu quả anh em nhé đây này tôi sẽ nó không bị nghiêng về bên nào hết này anh em dầm nó xuống ờ, ấy nó xuống anh em thích thả nó như nào cũng được nổi rất đều tất cả các mặt không bị nghiêng vào bên nào nhưng mà khi mà khi nào mà anh em đi chơi về anh em phải rửa lại sạch rửa à, lại bằng nước sạch để làm cái gì cái thứ nhất là mình sẽ bảo quản hộp nó tốt hơn cái thứ hai là nó sẽ hiệu quả khi anh em đi lắc tài xỉu hơn nhá đây là cũng là cái mẹo chơi tài xỉu dành cho tất cả anh em đang đi lắc tay cái thì anh em nào mà đang muốn uh, tìm cái bộ hột tài xỉu mới để cho anh em đi lắc tay cái nó phù hợp với các anh em phù hợp với các sân chơi và quan trọng hơn nữa là nó đặt cho anh em những cái chén tài xỉu mà anh em mong muốn như là nắp những cái thế hột khó anh em muốn nắp về tài hay anh em muốn nắp giữ tài đều ok hết anh em nhé ví dụ những cái chén thế hột khó và cái khi anh em kết hợp lại với cả cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của hồn tài xỉu hay này anh em đi lắc tài xỉu rất là hiệu quả luôn anh em nhé tôi bao cho anh em ăn thua trẻ hột luôn nhá như anh em nào mà đã chơi và đã sử dụng các bộ đồ chơi bịp của bên tôi thì anh em cũng biết được cái độ hiệu quả của nó mang lại cho anh em rồi thì ờ, tôi cũng sẽ dùng cái cách lắc hột tài xỉu hay cái thứ nhất là lắc hột tài xỉu đi đều và cái thứ hai là lắc giữ tài giữ xỉu cách nắp một tài xỉu hay mới nhất bên tôi đó thì nó rất nhiều cái cách nắp để cho anh em đi chơi tài xỉu luôn thắng nha quan trọng nhất là nó sẽ giúp cho anh em đi lắc tài xỉu anh em có thể là nắp những cái thế hột khó cái đầu tiên là tôi sẽ cho anh em xem được cái độ hiệu quả của nó trước để uh, thay vì cái lời nói của tôi nói ra nha anh em đó và tránh mất nhiều thời gian của anh em thì tôi sẽ test cho anh em vài chén này ví dụ như là tôi sẽ nắp cho anh em về cái độ đi được của hột này xỉu này chắc chắn là tài luôn đó tài đúng cho anh em 666 bão 6 bão lục một này nó sẽ lên rất nhiều bão cho anh em luôn nhá này tiếp tục này số xỉu này anh em đó 13 134 xỉu đúng cho anh em tiếp tục lại lên tài cho anh em đó rất là hay luôn anh em nhé thì do thời gian của bên tôi có hạn để tránh mất nhiều thời gian tôi cũng chỉ lắc cho anh em vài chén về từ cái cách lắc một thôi đây tôi sẽ lắc cho anh em giữ tài tôi sẽ dùng cái cách lắc một tài xỉu hay giữ tài giữ xỉu cho anh em nhé tài đó bao tứ luôn anh em nhé rất ok luôn đó. anh em thấy hiệu quả không ạ tiếp tục này đó tài anh em nhé 553 ok chưa anh em tiếp tục này anh em 336 vẫn là tài anh em nhé rất hay luôn chắc chắn cho anh em cái này vẫn về tài này anh em đó 246 đúng cho anh em cái này tôi lắc hơi nhẹ nên là tôi cũng không đảm bảo cho anh em lắm là nó sẽ về tài đâu nhưng mà vẫn tôi vẫn giữ được tầm 60 đến 65 phần trăm nhé vâng thì anh em có thể tôi lắc hơi nhẹ nên là nó bị phản về xỉu nhưng mà nó lại lên bão anh em nhé lên bão rất là nhiều luôn đó thì anh em cũng thấy được cái đôi hiệu quả của cái bộ hột này rồi đúng không ạ thì bây giờ tôi sẽ giữ xỉu luôn cho anh em này hai ba bốn này tiếp tục cái này vẫn là xỉu anh em nhé anh em thấy không một ba bốn chính xác cho anh em Đó, này vẫn là xỉu đó vẫn là xỉu anh em nhá 122 xỉu đúng cho anh em đó. nó lên rất nó lên những cái đôi như thế này đó để nó về những cái chén bão tiếp tục một lần thì tiếp tục chén này nó vẫn là xỉu đó em đó bão bão nhất luôn anh em nhé nó lại về bão bão rất nhiều luôn xỉu một hai bốn xỉu anh em nhé tiếp tục cái này vẫn là xỉu này anh em rất hiệu quả luôn nhá Đó. Đó. gió chén này tôi lắc hơi mạnh nên là tôi nghĩ là nó sẽ về tài anh em nhé đúng thật đúng ngũ thiên về tài thì khi anh em lắc hồ tài xỉu thì anh em sẽ có những cái cảm nhận nó cảm nhận theo cái giác quan của anh em nó về tài về xỉu đó đấy là những anh em nào mà đã đi lắc tài xỉu lâu và anh em đã quen với hộp tài xỉu rồi thì em những có những cái cảm giác như vậy đúng không ạ vâng thì uh, vừa rồi tôi đã cho anh em xem được cái cách nắp giữ tài giữ xỉu và cái cách lắc hột tài xỉu đi đều của bộ hột tài xỉu hai này rồi đúng không ạ anh em cũng thấy rất là hiệu quả luôn đúng không anh em nên bạn cũng rất là nhiều thì uh, anh em muốn uh, tôi lắc cho anh em những cái hột khó vài ba chén thì có thể là anh em đưa bất kỳ cho tôi những cái thế hột tài xỉu khó nào và để cho anh em xem được cái lượng hiệu quả nó thì tôi sẽ lắc luôn cho anh em chén này anh em muốn lắp về xỉu đúng không tôi sẽ lắp về xỉu cho anh em này đó hai hai ba còn chén hai ba năm anh em muốn lắp về giữ xỉu chén này chắc chắn anh em phải giữ xỉu rồi vẫn là hai ba năm anh em nhé đó xỉu tiếp anh em thấy không ạ một một năm xỉu thấy không ạ tiếp theo là thế năm năm ba có những cái chén như vậy anh em thường bảo là bị biệt tài thì tôi sẽ nhắc về xỉu cho anh em thấy là để trên những cái thế hột không phải là hột nào anh em cũng bị biệt tài đâu nhá này. 113 đúng không anh em xỉu thế uh, tiếp theo cho anh em là 556 anh em lắp về xỉu cũng được mà lắp giữ tài cũng được nó cũng rất đơn giản thôi này xỉu chắc chắn 100% 122 đó ok chưa vâng thì vừa rồi tôi đã cho anh em xem được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của bộ hột tài xỉu hai này rồi thì anh em nào mà muốn sở hữu nó hay là anh em cảm thấy cái bộ đồ chơi này nó có phù hợp với các sân chơi tài xỉu có phù hợp với các anh em đi lắc tài xỉu bịp hay không đi ờ, chơi tài xỉu đi lắc tài xỉu bịp thì anh em cứ liên hệ cho bên tôi và số điện thoại tôi đã để trên màn hình ở đây anh em nhé đó anh em thấy rõ không ạ và anh em có thể là kết bạn zalo bên tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho em 24 trên 24 thì đây là cái bộ đồ chơi hoàn toàn là độc quyền của bên tôi nên là khi nào mà anh em sử dụng cái hột tài xỉu hai này thì bên tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách nắp hột tài xỉu làm sao để đạt được cái độ hiệu quả nhất cho anh em nhé và cái hột tài xỉu này tại sao mà tôi đặt tên là hột tài xỉu hay thì anh em cũng thấy được cái hột này nó đi rất là hay luôn anh em nhé cái video của tôi đến đây cũng là kết thúc rồi anh em nào mà cảm thấy hay thì hãy đăng ký kênh ra chia sẻ để được xem những cái clip tiếp theo các bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất mà bên tôi đưa ra cho anh em nhé tất cả các bộ đồ chơi trên thị trường bên tôi đều có cung cấp cho anh em nhé thì anh em nào mà muốn tìm hiểu thêm về các bộ đồ chơi thì anh em cứ nhắn tin qua zalo hoặc là anh em qua điện thoại trực tiếp cho tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em những cái bộ đồ chơi nào mà phù hợp với các sân chơi của anh em đó chào tất cả anh em hẹn gặp lại anh em ở trong clip sau nhé